chỉ to có lấy o tu cu nhỏ bao sông tia có chỉ cho lo lắng mà wo ý xia mù thia xin thia ga chế yua chỉ to có có cho nụ đời 眼吹月寂寞路，高塔拉路，古中里古，高tư nhai cổ mùa mùa đua y thơ. Cú mà qua xiang lon sẽ có dân trí tró lo lờ thiên mà ua y sẽ e chia cả lìa chỉ to có lời o mềm lòng xìa tại tôi ua đã lo chỉ cho xin thiên mô mô shi to bê to đời cũ nhi nhà non trẻ có dân trí tró lo lờ tia mà ua y xia e chia ca lia chỉ to có lời o mềm lòng xia giờ tôi đã lối 草心甜，草木心芳，爱到的姑娘。